Kinh Đại Bảo Tích, quyển 117, Hán dịch, đời Tây Tấn, Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ. Pháp hội 47, Bồ Tát Bảo Kế phần 1. Tôi nghe như vậy, một thỏa nọ, Đức Phật ở tại nước La dược Kỳ, núi Linh Thú, cùng bối vàng 2.000 chúng tỳ kheo. Tám vạn 4.000 Bồ Tát đều từ thế giới chư Phật mười phương đồng đến tập hội. Các Bồ Tát này đều đã thông đạt, tất cả đều là bậc chất sinh bổ xứ, được không chấp trước, không chướng ngại, xuất sinh từ dũng mãnh phục tam muội được thượng liên hoa tam muội kim cang đạo tràng tam muội thiền kiên trụ tam muội thuần thục tu tam muội tràng anh phương tam muội kim cương tam muội tịnh đức sự tam muội phân biệt quyền hành đều được thân cận pháp của chư Phật ở dưới của Bồ Đề của Phật hàng phục độ các ma giới mà kiến lập được Phật độ, được thành vô tận thuyết pháp tổng trì, được biết căn nguyên của tất cả chúng sinh, dù biện tài với diệu làm vui đẹp lòng trại chúng, là bước đi sư tử hùng mãnh vô ý. Nếu vào giữa thì ứng nguyện thời nghi, tiếng nói phân tự cứu chúng hội. Thành tựu các hạnh thì dùng tướng oai đức để tự nghiêm sức, bỏ các sở hữu thế gian, xa rời các ngoại đạo, công đức hiển bày, tiến tâm suốt mười phương. Chư Phật ngợi khen công đức vô lượng, đều từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ mà thành, tu tập đạo nghiệp từ vô số kiếp trăm ngàn nay cho tha, thấy biết bệnh của tất cả chúng sinh, đúng bệnh cho thuốc, đều khiến lành mạnh, vào pháp duyên khởi thâm diệu để bỏ các sự chấp đoạn diệt và chấp có chấp thường. Đức hạnh thanh tịnh, chí nguyện không vết nhơ, tâm tánh sáng suốt, khai hóa quần sinh và đều nhiếp hộ, khiến chúng sinh được thành tựu, dạy bảo rõ ràng ý được tự tại, Thể lực kiên cường, chẳng bỏ tâm từ, đầy đủ bảy thánh tài, tính, giới, văn, thí, tam quý và trí tuệ. Bốn độ chúng sinh nên dùng thiện phương tiện ở vắng vẻ, tịch tỉnh, có sức tu tập, thể nguyện, lành tốt, thanh đức vô lượng, tâm như hư không. Danh hiệu của các Bồ Tát ấy là Bồ Tát Quan Quán, Bồ Tát Thường Minh Diệu, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Sư Tử Ý, Bồ Tát Sư Tử Bộ, Bồ Tát Sư Tử Lôi Âm, Bồ Tát Tôn Ý, Bồ Tát Kim Cang Ý, Bồ Tát Kim Cang Bộ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, Bồ Tát Kim Cang Chí, Bồ Tát Bộ Bất Động Tích, Bồ Tát Độc Bộ Thế, Bồ Tát Thiện Minh, Bồ Tát Liên Hoa Mục, Bồ Tát Liên Hoa Tịnh, Bồ Tát Bảo Tịnh, Bồ Tát Câu Tỏa, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Bảo Sự, Bồ Tát Bảo Ấn Thủ, Bồ Tát Đức Diệu Vương, Bồ Tát Tịnh Vương, Bồ Tát Chấp Ly Ý Vương, Bồ Tát Điện Quan Nghiêm, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Duyên Âm, Bồ Tát Vũ Âm, Bồ Tát Bất Ly Âm, Bồ Tát Ý Tịnh, Bồ Tát Lôi Âm, Bồ Tát Giải Phương vân vân còn có phổ thủ chi, vân vân gồm 16 vị chánh sĩ, chúng hương thủ, vân vân gồm 16, gồm 60 thanh sĩ. Từ thị chi, vân vân gồm 32 thanh tịnh hạnh sĩ, đều là các Bồ Tát trong kiếp, trong hiền kiếp. Còn còn có thiên tử ma, thiên tử tịnh phục, tịnh thiên tử thiện diệu, thiên tử hiền hộ, thiên tử hòa thắng, thiên tử ý thắng, thiên tử tịch hòa âm, thiên tử ý tư vân vân hai vạn thiên tử đều chí nguyện đại thừa. Trời tứ thiên vương, thiên đế thích, phạm thiên vương, ma vương, thiên tử, nhuyến mỹ, cùng vô số trời rồng, thần, càng thất bà, atula, kalola, khẩn na la, ma hầu la già, nhân và phi nhân, đều đến hội họp. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn thuyết kinh cho đại chúng, vô số trong ngàn quyến thuộc đang vây quanh. Đức Phật ngồi tòa đại sư tử thanh tịnh dũng mãnh vô ý, làm sư tử hống, như mặt trời chiếu khắp như mặt trăng tròn sáng, như lửa diệt trừ bóng tối, toa sư tử ấy sáng chói oai quang hơn hẳn trời thích phạm. Thân Phật lộ lộ như núi Tu Di hiện giữa biển lớn. Kinh điển được Đức Phật nói, trước sau lời ý đều diệu thiện, đầy đủ nghĩa hay rút ráo thanh tịnh, đấng đại từ diễn bày hạnh Bồ Tát một cách rộng rãi, giảng Bồ Tát Pháp. Cho nên huân tu gọi là tịnh hạnh, Phương Đông, cách cõi này 920 vạn cõi Phật, có thế giới tên thiện biến. Phật hiệu tịnh trụ như lai chí chân đặng chánh giác hiện tại đang thuyết pháp. Hai bên Đức Phật ấy có Bồ Tát hiệu La Đà Lân Na Châu, cùng chung với 8.000 Bồ Tát, nơi cõi Phật ấy bỗng ẩn mất, đến cõi ta bà này, an trụ tại trời Phạm Thiên. Dùng một bảo cái che trùm cõi ta bà, là mưa hoa trời khắp nơi, đủ các màu sắc. Các Bồ Tát ấy ở tại trời Phạm Thiên nói kể rằng, chư thiên nhân dân được lợi lành, lòng nguyện thấy Phật thích sư tử, vì tiêu khổ não các việc tục, tâm nguyện kiên cố tu Phật đạo, vô số Bồ Tát như hàng xa, do sức tinh tấn hạnh siêu việt, hàng phục chúng ma trăm ngàn ức, được thành Phật đạo lì ưu phiền. Vô từ phương Đông mà đến đây, thế giới ấy tên là Thiện Biến, Phật hiệu tịnh trụ hiện báo hóa, hiện giáo hóa, tôi muốn được lạy thích sư tử. Giả sử có người muốn nghe Pháp, hoặc thấy mười phương các Bồ Tát, như muốn đảnh lễ Đức Thế Tôn, phải mau mau đến núi Linh Thứ. chứ Đại Đạo Sư khó được gặp, Pháp yếu kinh điển gặp cũng khó, thân người khó được khó giải thoát, tin chắc cấm giới cũng rất khó. Ví nay tạo căn bản đức, thì thấy chúng sinh tối và tà, có thể khai thị khiến diệt độ, cùng nhau đến chỗ Đức Thế Tôn. Nếu muốn giải thoát ba ác thú, để được chỗ an ổn trời người, sớm chứng vô vi tiêu sinh tử, phải mau đến chỗ Đức Như Lai. Đấng đại y vương chí cam lộ, đấng đại đạo sư chỉ đường chánh, đấng đại pháp vương cầm pháp bảo, hạ phục tất cả loài chúng sinh. Bà kê nói kể ấy rồi, đem tiếng kể ấy truyền rao khắp tam thiên đại thiên thế giới. Nghe tiếng kể ấy tôn giả sẽ là Phật bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, tiếng kể nghĩa vi diệu ấy từ đâu phát xuất? Đức Phật dạy, này xá lợi Phất, cách đây về phương Đông, 920 vạn cõi Phật, có thế giới tên thiện biến, Phật hiệu tịnh trụ như lai chế chân đạn chánh giác, hiện tại thuyết pháp. Hầu hai bên Đức Phật ấy có Bồ Tát tên Bảo Kế, cùng chung với 8.000 Bồ Tát đồng đến cõi ta bà này, bốn thấy ta để thưa hỏi kinh pháp. Cùng bốn thấy các Bồ Tát mười phương tại Pháp hội, nên dừng ở cõi trời Phạm Thiên, nói kệ và kiến kệ ấy truyền khắp tam thiên đại thiên thế giới, cho vô số chúng sinh, giao trồng của lành, đồng đến chỗ ta, tức Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ Bồ Tát Bảo Kế cùng 8.000 Bồ Tát và vô số thiên tử vây quanh, rồi trăm ngàn kỹ nhạc mưa các tứ diệu hoa, phóng đại quang minh chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Đến chỗ Đức Phật đảnh lễ chân Phật diễu quanh Phật bảy vòng rồi đứng trước Phật. Bồ Tát Bảo Kế bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, Đức tịnh trụ Như Lai kính thâm vô lượng ý chí khương nên đi đứng khinh tiện thế lực an ổn chăng? Ngưỡng mong Thế Tôn ban ân lành từ các Bồ Tát mà ban dạy việc phải nên làm. Bồ Tát theo đó được đầy đủ rốt ráo thanh tịnh, mặc giáp tất cả công đức, chứa đầy hạnh lành, bình đẳng thanh tịnh, tu thân. Thấy sở niệm của tất cả quần sinh, quán sát tướng hành của họ, khai hóa thuận theo họ, tiêu dùng trí tuệ, vì dâm nộ si mà giảng giải chánh pháp, khiến họ thủ đắc diệu hạnh. Nếu thấy chúng sinh ở trong tà pháp, thì vì họ mà diễn bày giáo pháp bình đẳng, được chư Như Lai hộ niệm giúp đỡ, tất cả mọi loài chúng sinh đều được nương nhờ, tất cả chúng ma không thể phá hoại. Được thấy chư Phật không hề trở ngại, có thể dũng cảm tu hành như thế, tất cả đều thành hạnh thanh tịnh của Như Lai. Những lợi lành như vậy do nhân gì mà được? Đức Phật dạy Bồ Tát Bảo Kế, Lành thay, lành thay, này tộc tánh tử. Ông có thể hỏi Như Lai những nghĩa như vậy. Lắng nghe, lắng nghe, khéo suy nghĩ, ta sẽ giải những gì được các Bồ Tát thực hành thanh tịnh. Bồ Tát bảo kế và đại chúng vâng lời dạy lắng nghe. Đức Phật dạy, này tộc tánh tử, Bồ Tát có bốn pháp, nếu thực hành theo đây thì được thanh tịnh, thế nào là bốn? Một, hành độ vô cực ba la mật đa. Hai, thứ phải tuân tu đạo phẩm của chư Phật. Ba, đầy đủ thần thông. Bốn, khai hóa chúng sinh. Bồ Tát hành độ vô cực thì được khuyến trợ, không đau chẳng cung cấp và tất cả của công đức. Bồ Tát tu đạo phẩm là sử dụng lòng từ bi lớn, biết rõ đúng thời vào đại trí tuệ. Bồ Tát có đủ thần thông là phân biệt tâm niệm, hành, nghiệp, tiền ác của tất cả chúng sinh. Bồ Tát khai hóa chúng sinh là đại bi kiên cố, biết rõ chí nguyện căn tính của tất cả mọi loài. Này tộc tánh tử, sao gọi là Bồ Tát thí độ vô cực, thực hành thanh tịnh? Đó là tâm tập sang tham đều vứt bỏ cả, tâm tập bố thí đã có thể phóng xả, phá mất sự tham ái, xấu nhơ, khuyên gắn bố thí, tất cả sở hữu ban cho chẳng tiếc, Bồ Tát làm việc bố thí rồi, mà ở nơi bốn sự chẳng có quan điểm sai biệt. Thế nào là bốn? Một, các loài chúng sinh không sai biệt. Hai, tất cả kinh pháp chẳng sai biệt. Ba, được khuyến trợ cũng không sai biệt. Bốn, chư tánh bố thí cũng không sai biệt. Thế nào là ở nơi chúng sinh không có sai biệt? Bồ Tát chẳng quan niệm, tôi sẽ thí cho người này, không cho người kia. Thí người này được phước nhiều, thí người kia được phước ít hậu thí cho người này, bạc thí cho người kia, cúng thí đây xong, đến thí cho kia, nên thường thí đây, tôi lần thí, đôi lần thí kia. Đích thân mang thí đây, không cần đích thân đến thí cho kia, thí đây đầy đủ, thí kia sơ sài. Người này giữ giới, người kia phá giới. Người này được đại chúng giúp đỡ, người kia ít được giúp đỡ. Người này hay trọn đức giúp chúng giúp đỡ. Người kia không được trọn, người này tu chánh, người kia hành tà, Người này hay thực hành hạnh bình đẳng, người kia đọa lạc nghiệp tà vậy. Này tập thánh tử Bồ Tát Bố Thí đều nên vứt bỏ các thứ tâm niệm như vậy, mà tu tâm bình đẳng không sai biệt, thường nhớ đến chúng sinh mà cung ứng với tâm niệm bình đẳng để khai hóa họ, ý chí bình đẳng, từ bi vui vẻ cứu hộ không hề quên sót. Nói bình đẳng là như hư không, chẳng có tăng giảm, đây gọi là chúng sinh không có sai biệt. Phật dạy Bồ Tát bảo kế. Thế nào là các pháp chẳng sai biệt? Giả sử Bồ Tát thuyết pháp về sự bình đẳng, cũng chẳng quan niệm người phụng tu thì tôi sẽ cho kinh, cái chẳng thuận pháp thì sẽ không cho, nếu đủ tất cả pháp tôi sẽ cho, còn người không đủ thì sẽ không cho. Người muốn hưng thành đạo giáo, thực hành pháp thí mà bố thí cho phàm phu chẳng gọi là tổn hao sự bố thí của hiền thánh, chẳng gọi là trưởng ích, là biết pháp bốn thanh tịnh bình đẳng, không sai biệt. Vì là ấy mà chủ bố thí nên bình đẳng. Đây là ở nơi các pháp chẳng sai biệt. Thế nào là chỗ được khuyến trợ cũng không sai biệt. Những vật bố thí cũng được, cúng dường có được khuyến trợ, Bồ Tát cũng không quan niệm sai biệt. Nếu lúc bố thí, Bồ Tát chẳng quan niệm tôi sẽ được phước, mong cầu quý vị đế thích phạm phương chư thiên, chẳng mong làm quốc chủ, kẻ giàu có tôn quý, trưởng giả cũng chẳng cầu năm dục sắc thanh hương vị xúc, chẳng mong nhiều của, nhiều châu báu quyến thuộc thị tùng, cũng chẳng ham chỗ năm loài sinh tử xoay vần, chẳng cầu thừa thanh văn duyên giác. Chỗ bố thí chỉ dùng chỉ nguyện cầu đạo vô thượng chánh chân, đây gọi là khuyến trợ mà chẳng sai biệt. <coughs> Thế nào là chí tánh bố thí chẳng sai biệt? Những gì được phóng xả Bồ Tát chí tánh ở nơi đạo, không có lòng sai biệt. Hợp hội cùng biệt ly tâm. Bồ Tát không hề tăng giảm, chẳng mong đền đáp, chỉ mong khai hóa thái độ những kẻ thiếu thốn được vượt đến bờ kia, Tâm Bồ Tát này chất phát không có vua xỉm, hoa bảo đốc tính, chí tánh thuần thục, chưa từng có hối tiếc biến đổi. Khi bố thí vật trân ái, lòng đất vui mừng, có ai đến cầu xin mà có thể thí được, thí cho được, thì Bồ Tát này càng vui mừng hơn. Đây gọi là Bồ Tát chí tánh bố thí cũng chẳng sai biệt. Trên đây là Bồ Tát thí độ vô cực không có sai biệt. Phật dạy tiếp. Còn có tám sự vứt bỏ đương lúc thực hành việc bố thí, những gì là tám. Một, chẳng thấy cái ta, cái tôi. Hai, chẳng thấy có người. Ba, chẳng thấy có thỏa mãn. Bốn, chẳng thấy đoạn diệt. Năm, chẳng thấy có thường. Sáu, chẳng thấy chẳng an trụ ba chỗ. Bảy, chẳng thấy chỗ không có. Tám, nếu bố thí thì phải nghiêm tịnh bố thí. <clears throat> Bồ Tát bố thí trừ bỏ bốn trụ nghiệp, những gì là bốn? Một, bỏ phi pháp thì dùng kinh điển khai hóa phàm phu. 2. Bỏ tâm thanh văn, chỉ cầu đại đạo. 3. Bỏ pháp chuyên giác mà tu pháp bình đẳng. 4. Xa lìa những chỗ dựa nương chấp trước. Bồ Tát xa lìa bốn trạng thái tư tưởng, thường tưởng, an tưởng, tịnh tưởng và ngã tưởng. Còn có bốn sự là bố thí thanh tịnh, thân tịnh, ngôn tịnh, tâm tịnh và tánh tịnh. Còn có ba sự bố thí vượt khỏi các trở ngại, bởi lòng hy vọng, bỏ lòng hờn giận và lìa tiểu thừa. Còn có ba sự xa lìa, bố thí, rời khỏi các sợ sệt, bỏ cống cao, lìa khinh mạng và xa ma nghiệp. Còn có bốn sự bố thí, để Pháp được ấn chứng, nội không, ngoại không, nhân không và đạo không. Còn có bốn sự bố thí, chỉ chuyên về tinh tấn, cho chúng sinh no đủ, đầy đủ Phật Pháp, thành tựu đủ tướng hảo nghiêm dung và tình trị Phật độ, còn có bốn bố thí mà tâm luôn gìn giữ, ý luôn nhớ đạo Pháp, luôn muốn thấy Phật, luôn tu tâm đại từ và diệt trừ cấu ế trần lao của chúng sinh. Còn có ba sự bố thí nghiêm tịnh đạo tràng, thanh tịnh mình, thanh tịnh người và thanh tịnh đạo tràng một cách rốt ráo. Còn có bốn bố thí được cùng thanh tịnh, dùng trí tuệ bố thí hay làm vui lòng chúng sinh, minh giải và quan sát kinh điển. Này Tộc Thánh Tử, đó là những pháp được Bồ Tát bố thí độ vô cực, thành hạnh thanh tịnh. Phật bảo Bồ Tát bảo kế. Này Tộc Thánh Tử, Bồ Tát hành giới độ vô cực, có một sự thành hạnh thanh tịnh, đó là biết rằng tâm Bồ Tát không thể so sánh, tâm ấy siêu việt tất cả thế gian, tối tôn không thể so sánh, vượt trên tâm các bậc thanh văn duyên giác, tâm ấy hay hàng phục tất cả các ma và trong chúng sinh, Đến chỗ nào đều thành danh đức tác thành vô lượng cho báu, các pháp được tu tùy thuận, hội trì tất cả lòng chưa hề quên. Đây là một sự hành hạnh thanh tịnh. Còn có hai sự giới độ vô cực thành hạnh thanh tịnh. Thế nào là hai? Một, thường có lòng từ mẫn, không hại chúng sinh. Hai, chí tâm ở nơi trong điều nhu tánh hạnh. Còn có ba sự giới độ vô cực thanh tịnh. Những gì là ba? Một, thanh tịnh thân, đây là một trong ba tịnh giới. Nó phải hoàn toàn thanh tịnh, không khiếm khuyết. Hai, ngôn thanh tịnh, tất cả lời được nói ra, không có chua nịnh, dèm pha. Ba, ý thanh tịnh, nghĩa là trừ bỏ các tham dục sân hại và dơ bẩn. Còn có bốn sự, giới độ vô cực thanh tịnh, những gì là bốn? một Đủ giới thanh tịnh. hai Giữ giới cấm chẳng phạm ba Dùng giải pháp ấy giáo hóa chúng sinh. bốn Thấy người trì giới thì kính họ như kính Phật. Còn có năm sự giới độ vô cực thanh tịnh, những gì là năm. một Chẳng tự khen mình. hai Chẳng che người. ba Bỏ ý chí mong cầu thanh văn. bốn Lìa ý chí mong cầu duyên giác. năm Không hề tham trước. Còn có sáu sự giới độ vô cực thanh tịnh, những gì là sáu. một Thường niệm Phật chẳng phạm cấm giới. hai Thường niệm kinh pháp thuận tu chánh hạnh. ba Thường niệm thánh chúng chẳng trái giáo pháp của Phật. 4. Luôn nghĩ đến bố thí, bỏ hết trần dục. 5. Thường niệm cấm giới, chẳng còn ta mổ tất cả ngũ thú. 6. Luôn nhớ nghĩ đến những căn bản đạo đức được chư thiên tuyên thuyết. Còn có 7. Sự giới độ vô cực thanh tịnh. Những gì là 7? 1. Thúc đẩy đức tin và lòng mến mộ giáo pháp của chư Phật. 2. Vì những trọng trách nên thường thẹn với lòng. 3. Tư duy pháp đạo phẩm, rồi xấu hổ với mình, nên chẳng tự cao tự đại. 4. Luôn hòa ái chẳng não phiền người. 5. Không tàn hại sợ tội họa đời sau. 6. Chẳng làm phiền nhiễu người, ngăn lòng lo buồn. 7. Thấy chúng sinh khổ não thì xót thương họ. Còn có 8. Sự giới độ vô cực thanh tịnh, những gì là 8. 1. Không vua nịnh và dèm pha. 2. Không lòng mong cầu. 3. Chẳng tham lợi dưỡng. 4. Bỏ tham lam không ỷ lại năm Biết vừa đủ với những sở hữu của mình. sáu Hành trì thiền định của các bậc hiền thánh. bảy Lòng hoàn toàn đạm bạc, ở chỗ tịch tỉnh không tiếc thân mạng. tám Thích ở một mình, xa lìa chúng hội, ưa đạo Pháp, dù sợ ba cõi mà chẳng bám vô. Còn có chính sự giới độ vô cực thanh tịnh, những gì là chính. Một giáo hóa chúng sinh khiến họ đắc độ mà không trái với luật tắc. 2. Dần dần dạy cho họ tu tập thiền định để sửa trị những nguyên nhân căn bản của họ. ba Khiến cho tâm thức chúng sinh dứt hẳn phiền lụy. bốn Tìm cầu sự tịch mịch ngăn tâm đồng niệm. năm Tập làm oai nghi lễ tiết nghiêm chánh. sáu Vượt qua cấm giới chẳng thấy thân mình. bảy Chưa hề khi dễ hay nghi hoặc mà xuất thương quần sinh có đủ đại thừa. tám Thành tựu rốt ráo giới hạnh chẳng còn thiếu kém. 9. Lòng thường hoài niệm siêng tu đức lành. Còn có 10 sự chế độ vô cực thanh tịnh, những gì là 10? một Ba việc thanh tịnh thân. hai Bốn việc thanh tịnh khẩu. ba Ba việc thanh tịnh ý. bốn Loại bỏ thái độ vô nịnh dèm pha, tâm tánh chất trực, không ích kỷ nhỏ nhen. năm Tâm tánh vào khắp tất cả, không ai mà không nhờ tế độ. sáu Tất cả cảm giác đều biết hạn chế, lấy lòng thương làm gốc, cởi mở hết các kết sở, 7. Tâm không cứng đáng giáo hóa chúng sinh, hoàn toàn chung hạnh điều hòa. 8. Thường tu thân mình, thấy kẻ đồng hàng thì khép nép cung kính. 9. Với chúng, khi giúp đỡ thì khuyên dạy pháp sự. 10. Cung cấp áo cơm khiến họ lìa bỏ nghiệp thế gian. Còn có hai sự chế độ vô cực thanh tịnh, những gì là hai? Một, bị người hủy nhục, ta chết chứ chẳng phạm cấm giới. Chẳng khởi tưởng niệm, chẳng muốn mộ của cái. Hai, không xoay quanh tham cầu tất cả các pháp, giới hạnh rỗng không vô tướng. Còn có hai sự, một tịnh trự bên trong các cảm xúc, hai, tịnh bỏ bên ngoài các cảnh giới. Còn có hai sự, thanh tịnh đạo tâm của mình vì hiểu tướng tự nhiên. Hai, giới phẩm thanh tịnh vì không có các tướng vậy. Này tộc thánh tự, đó là Bồ Tát giới độ vô cực hành thanh tịnh. Đức Phật dạy Bồ Tát bảo kế. Này tộc thánh tử, Thế nào là Bồ Tát nhẫn độ vô cực, hành thanh tịnh? Nếu bị người mắng giết, Bồ Tát nến nhịn không mắng lại là khẩu thanh tịnh. Bị đánh chịu đau không đánh trẻ là thân thanh tịnh. Bị người giận thì thương mà không hận là ý thanh tịnh. Bị hủy nhục mà không oán hờn là tánh thanh tịnh. Là nữ Bồ Tát nếu nghe có kẻ phát lời thô lỗ, vì che chở chúng sinh mà chẳng khởi giận hờn, dù có bị dao gậy chém, đập bị ngói đá ném đánh, vì che chở đời sau nên chẳng có lòng giận hại. Dù bị rã rời chi thể, Bồ Tát chẳng vì đó mà lo buồn, bởi thuận theo đạo vậy. Bị người yêu cầu, bức bách, Bồ Tát chẳng hề hờn giận, vì bốn ân mà tế độ vậy. Phát tâm đại từ mà chẳng sân hận bởi gần Phật đạo, sinh tâm đại bi bởi đầy đủ đại nguyện, công huân bủa rộng nên bất cứ ai cũng phụng mạng, bởi nhiều lòng thương, lòng nhân từ, lời ca ngợi công đức chỗ đem bố thí đều vì đạo Pháp, bởi xa hãng thiên ma, lại nữa Bồ Tát niệm Phật đạo mà hành nhẫn nhục vì thành tựu thân Phật. Nếu niệm giác ý mà hành nhẫn nhục vì đủ mười lực, nếu niệm trí tuệ mà hành nhẫn nhục vì để đủ tam đạt không chướng ngại. Niệm thương xót mà hành nhẫn nhục vì thành lòng đại từ. Niệm độ hư vọng mà hành nhẫn nhục vì trọn lòng đại bi. Niệm không kinh sợ như sư tử chúa vì vô sở ý, niệm vô kiến đảnh tướng mà hành nhẫn nhục, vì ở giữa chúng sinh mà không tự cao đại. Niệm đủ tướng tốt mà hành nhẫn nhục vì muốn cứu tế khắp các thế gian, đủ các Phật Pháp mà hành nhẫn nhục vì thành tựu thông tuệ. Này, tộc thánh tử có hai loại năng lực nhẫn nại pháp tịnh, chuyên rồng, tu đạo nghiệp và tập hợp nghĩa lực, bị người nặng lời mà hay nhẫn nhịn, thân tâm an lạc đó là tập hợp nghĩa lực, nơi tất cả pháp không hề chấp trước, mà hình nhẫn nhục đó là tu đạo nghiệp. Người có tâm nhẫn thanh tịnh thì hay nhẫn nhịn chúng sinh, biết rõ không có người, nhận được các pháp, tất cả đều đạm bạc, đây là tịnh nhẫn. Vì sao? Vì ở nơi ấy không có gì là đáng nhẫn, và cũng chẳng có gì đáng phải nhẫn. Nơi tất cả pháp không có gì đã được mới gọi là nhẫn. Nơi người nhẫn cũng chẳng thấy có, nơi tất cả pháp không chỗ chấp trước mới gọi là nhẫn. Không chỗ nương, không chỗ nhẫn, chẳng thọ các pháp, đây gọi là nhẫn, chẳng lấy cái được giữ cho là nhẫn nhục. Người chẳng chấp các pháp ngã nhân thọ mạng thì người đó gọi là nhẫn nhục. Người chẳng chấp có thân mạng và xem thân mạng như loại tường vách, ngói đá mới gọi là nhẫn. Này tộc tánh tử, Bồ Tát có hai nhẫn. <clears throat> Một, hiểu rõ cơ cấu của bản thân vốn là ly tán. Hai, biết rõ các pháp đều vốn không. Như vậy mới thành nhẫn nhục. Đây là Bồ Tát dẫn độ vô cực hạnh thanh tịnh. Phật dạy bảo kế Bồ Tát. Này tập tánh tử, thế nào là Bồ Tát tinh tấn độ vô cực thành hạnh thanh tịnh? Đó là Bồ Tát chẳng bỏ đạo tâm, chưa từng khiếp nhược với những gì đáng cùng sự nghiệp thường xuyên tu tập mà chẳng ngủ nghỉ, chẳng rời của công đức, chứa hợp công đức, nơi độ vô cực chẳng thoái chẳng lui, nếu tạo ra phương tiện để hành giả cầu Pháp, thì Bồ Tát chịu trách nhiệm diễn giảng kinh Pháp cho họ bảo hộ chánh pháp độ thoát nhiều người, chẳng nhàm đại tuệ khai hóa chúng sinh, nghiêm tịnh Phật độ. Độ hàng tiểu thừa, đầy đủ bản nguyện rút ráo thánh tuệ, chưa tường trái mất thí, giới, đa văn, thân cận quyền tuệ đã đến nhà phước đức, nên dùng ý nào để cứu tế chúng sinh, cho họ không kiêu mạng. Trên đây gọi là tinh tấn. Những gì là tịnh? Nếu hiểu rõ thân như bóng như vang, Nói lời nhu nhuyến, ý niệm chẳng mỏi, trí tuệ đốt ráo mà tâm tịch tỉnh, những việc làm đều làm tận dứt một cách hoàn toàn sáng suốt, phân biệt các diệt pháp dùng tuệ tiêu hóa mà thành nhất tâm, tuệ không có sợ khởi, đây là tịnh. Bồ Tát ấy có ba sự rời lìa tinh tấn là có thể đương chấp nhân duyên, hành điên đảo sự và vọng tưởng nơi diệt pháp. Nếu ở nơi ba cõi mà không sở trước chấp nương ghé thì là tinh tấn. Còn có ba sự là mắt không sợ trước, chẳng đương ghé nơi sắc trần và chẳng tham nơi thức phân biệt. Như nơi mắt, nơi tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng vậy, đều không sợ trước, không ghé nhân và không ham phân biệt, đây gọi là tinh tấn. Không bố thí, nhưng chẳng săn tham, không trì giới nhưng chẳng phạm giới, không nhẫn nhục mà chẳng tranh cãi, không tinh tấn mà chẳng lười biếng, chẳng thiền định mà không tán loạn, không trí tuệ mà chẳng ngu si không tại đức bản mà không gì là chẳng lành, không cầu Phật đạo cũng chẳng lấy bậc thanh văn duyên giác, không ở hành, không sở hành mà vẫn luôn thực hiện được. Được như vậy thì thành tựu hai loại tinh tấn thanh tịnh hạnh. Một, nội tâm không chỗ trụ mà hưng khởi các nhân duyên. Hai, bỏ ngoại kiến gây tác dụng cho các tưởng, các thức. Đây là hai loại tinh tấn. Còn có hai hạnh thanh tịnh. Một, nội tâm tịch định. Hai, chẳng duyên ngoại cảnh, cũng chẳng phóng dật. Đây là hai hạnh thanh tịnh, căn tánh tinh tấn, nơi các sở hành và không có sở hành, cũng không có khinh rẻ đùa giỡn. Đây là Bồ Tát tinh tấn, độ vô cực hạnh thanh tịnh. Phật bảo Bồ Tát bảo kế. <clears throat> Thế nào là Bồ Tát tịch độ vô cực hạnh thanh tịnh? Này, tộc thánh tử, Bồ Tát ân cần trong sự tập hợp nhất tâm quán, cho nên quan sát để mà thọ nhận chân chánh, Bồ Tát này nếu được nhất tâm thì trong thiền định chẳng chấp trước nơi sắc cảnh, Bồ Tát giảm trừ và vứt bỏ tri kiến sinh tử và tư tưởng về các trạng thái đau đớn ngứa ngáy. Thiền giả như vậy chẳng chấp trước các thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chẳng chấp trước các sắc các trần sắc, thanh hương vị xúc pháp, chẳng chấp trước các đại địa thủy hỏa phong không, chẳng chấp trước các ngôi vị đế thích phạm thiên tôn hào, chẳng chấp trước các cõi dục sắc vô sắc chẳng nương đời này đời sau, chẳng ăn trụ nơi thân thể cũng không có chỗ ở. Chẳng nương ngôn từ, tâm chẳng mỏi lười, đều không có sở trụ, chẳng nông nổi, chẳng cấp bách, chẳng ăn trụ biên tế, được không có sở niệm. Thiên giả như vậy chẳng thấy có thân thể, chẳng hưng khởi các kiến chấp, chẳng tham ngã nhân tọa mạng, chẳng thấy những sự vi diệu có thể hoặc không có thể, chẳng thấy đoạn diệt, chẳng thấy vô thường, chẳng thấy sinh diệt, hữu xứ vô xứ, thiền giả như vậy cũng chẳng dứt hẳn nguồn các lậu, chẳng tham trước chư Phật, chẳng nhập chứng tịch diệt, cũng chẳng vĩnh trụ nơi không có sở hành. Thiên giả như vậy nhất tâm thấu hiểu nơi không, mà không lấy tâm không làm chỗ chứng nhập, cầu nơi vô tướng vô nguyện mà không chứng nhập vô tướng vô nguyện. Thiên giả này mặc giáp đại đức, thực hành từ bi vô cực, trụ ở đại bi, phụng hành tất cả không sự một cách đầy đủ, Thế nào là phụng hành không sự một cách đầy đủ? Thì giả này chẳng nghĩ đến bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ, chẳng nghĩ đến phương tiện, thiện xảo cho những khai hóa, chẳng nghĩ đến từ bi, hỷ hộ, cũng chẳng hy vọng nhập thánh tuệ, chẳng nghĩ đến đạo tâm có chỗ quan sát, chẳng nghĩ đến chí tánh có chỗ sở ứng, chẳng tưởng bốn ân các lợi ích tuệ thế nhân ái, lợi ích cho người và tất cả sự cứu tế, chẳng tưởng tâm ý an tường mà có sở tồn, chẳng tưởng ý chỉ, ý đoạn, thần túc, căn, lực, giác ý, ba tám tánh đạo, chẳng tưởng tịch mặt mà, quán sát các pháp, chẳng tưởng các hạnh chịu định vô duyên, chẳng tưởng hổ thẹn, có chỗ hổ thẹn, tương an trụ Phật đạo, chưa hề đoạn tuyệt, theo chánh giáo, pháp nhãn, cầm đức sáng lớn, hàng thánh chúng thường tu giới đất sạch bóng, an lập chúng sinh thành tựu thân Phật, do đức trang nghiêm mà theo đấng thế hùng, nghe âm thanh cụ túc, phụng sự Phật tam muội được biện tài, chánh giác thần túc, thọ mười trí lực, trụ vô sở ý, chứng đắc mười pháp, mười tám pháp Phật bất cộng với diệu, chẳng hợp đồng với thanh văn chuyên giác, nhỏ bỏ chỗ nương náu của các dục trần ô uế, chẳng rời thần thông, dùng bốn biện tài, khai đạo chúng sinh, sáng tỏ các pháp hiện đời, độ đời, giáo hóa chúng sinh, để họ xuất gia có phẩm chất thành thật siêu việt, và đặc biệt với những quần chúng khác để họ vượt qua dòng chảy xiết giữa các sở hữu nơi được ở tự nhiên tịch, tĩnh mịch, pháp giáo đạm bạc, quán nơi thân và pháp đều không tham ái, kiên trí nơi Phật Pháp, trọn sông trí tự nhiên, vượt khỏi các trụ hành đến bậc lời nói, nếu có nói thì thường tuyên Phật ngữ, dùng sở trí thành ấy tiêu diệt thường nhiên, những sở dục khai hóa chúng sinh, đây gọi là đầy đủ hành không. Này tộc thánh tử, Ví như trong tam thiên, đại thiên thế giới, tất cả nhân dân đều làm họa sư, mỗi người đều có sở tập riêng, khéo giỏi, chẳng đồng nhau. Có kẻ chuyên họa nhà cửa mà chẳng thạo vẽ thân hình, có kẻ giỏi mô hình mà chẳng giỏi tô màu. Có những người khéo vẽ chân tay, khéo vẽ mắt mũi, người vẽ đầu, mặt chẳng chẳng ngay, mà thân hình đẹp đẽ. có người vẽ làm tóc vừa làm vừa lòng kẻ khác hoặc không vừa lòng. Mỗi mỗi thợ vẽ đều có tài năng khác nhau. Nhà vua triệu tập tất cả họa sư, khiến, họa, khiến họ hòa các hình tượng trong ba cõi mà truyền rằng, mỗi người tự họa tượng đều đem trình lên ta. Các họa sư họp ở một chỗ đều riêng họa hình ba cõi, trong số ấy có một họa sư tối thượng vẽ được trọn vẹn. Này tộc tánh tự ý ông thế nào? Họa sư tối thượng ấy có thể hoàn toàn, có đủ các sở năng hội họa chăng? Bồ Tát bảo kế và Đức Phật, bạch Thế Tôn, có thể đủ sở năng. Đức Phật dạy, một ví dụ được dẫn ra ấy để hiểu nghĩa này. Như một họa sư vẽ đổ các hình tượng đều được sắc, đều được đắc thể, chẳng sai, chẳng sót. Cũng vậy, người học Pháp này ân cần tinh tấn tịnh tu phạm hạnh, đặt đến sự thành tựu Phật Pháp, dùng một chánh hạnh tròn đủ các sự, do đó mà đầy đủ không hạnh, không gì, chẳng thông đạt. bền được thành tựu tất cả Phật đạo, trừ hết trần dục, các tượng điên đảo cống cao từ đại, chẳng thích phóng dật, dù ở trong các uế ác, mà chẳng thỏa hợp cùng. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ, không hạnh. Lúc Đức Phật nói lời trên, có 8.000 Bồ Tát khắp đủ, không hạnh, được pháp nhẫn. Đây là Bồ Tát tịch độ vô cực hạnh thanh tịnh. Phật bảo Bồ Tát bảo kế, Này thiện nam, thế nào là Bồ Tát trí độ vô cực hạnh thanh tịnh? Có 12 việc tạo thành hạnh thanh tịnh. <clears throat> Thấy tuệ quá khứ không chướng ngại, thấy tuệ bị lai không chướng ngại, thấy tuệ hiện tại không chướng ngại. Các pháp hữu vi, vô vi đều được hiểu rõ, tất cả nghệ thuật thế gian có thể tạo được công dụng, đều hiểu rõ để độ đời, phân biệt nói nghĩa chân đế. Biết sở tập của chúng mà tuyên rõ gốc ngọn. Tất cả chúng sinh căn tánh đến đâu, người ngu liệt, người minh đạt và người trung dung trí tuệ biết. Quá khứ, vị lai không có chướng ngại, thánh trí sừng sững cao vời, vượt hơn thế trí. Thái độ hành động tạo ra thuộc về tánh tình và ý chí của chúng sinh. Hình sắc đổi khác, nghĩa thâm áo khó hiểu, khó đạt đến, tiêu hóa các kiến chấp, rời lìa các sự tà, các chỗ ở chướng ngại vào nơi thánh tuệ, chúng sinh ở khắp mọi nơi, đều vào nơi pháp tuệ, hiểu rõ nghĩa thú trong thánh tạng. <clears throat> Rõ thấu chân tế, trí sáng soi rõ không sai đoạn, không sai loạn, cũng không chướng ngại, quan sát thời tiết vô lượng thích đáng, sự được thấy đều rành rẽ không hề sót mất, hiểu biết chắc thật chẳng diệt tận. Trí này quan sát tất cả vô ngại, bởi dùng một hành duy nhất mà không có sở hành, thấy hết chỗ phụng hành oai nghi lễ tiết của chúng sinh. Những khuynh hướng thuộc về tánh ý của nhân dân thế gian, Bồ Tát này đều thấy rõ, chẳng đời thế gian mà siêu độ các cảnh giới của thế gian. Dù chưa thành tựu quốc độ Phật mà đều vượt khỏi tất cả nhân dân, nhân duyên sở tác. Khai hóa chúng sinh, Dấu hiệu các hành rốt ráo tất cả đức hạnh, rộng độ tất cả nhân duyên tâm hành, thấy hết tất cả tâm niệm của chúng sinh, hộ pháp thế gian không đâu mà không gia hộ, chẳng bỏ chỗ làm tiếp tục. Được chúng sinh tín nhiệm, xét ra trong trí tuệ ấy là tịch tỉnh, chẳng phạm hí luận, các căn, tịch định, chưa hề mỏi lười tán loạn, tương ưng thánh tuệ, thường hợp thánh đức. Đến của Bồ Đề ngồi đạo tràng hàng phục chúng mê trừ bỏ ngoại đạo, hành đại lợi ích thánh trí suốt khắp, cũng không sợ có sở thủ. Bồ Tát Kiến lập thánh đạo, được cho Phật an trụ và tạo niềm an lạc cho chúng sinh. Thấy hết định tuệ và khắp các nghĩa thú. <clears throat> Tất cả các pháp đều đồng một vị, nắm quyền phương tiện trí độ vô cực đến bờ kia, chẳng do chẳng đo lường suy luận được. Đây mới gọi là trí độ vô cực. Bồ Tát có khả năng hiểu rõ tất cả nhân duyên, ý tưởng phát ra điềm ứng liền hiện, cảnh lạ liền biến, tâm hành điểm khởi đều được rút ráo, đây gọi là đến bờ bên kia. Lại trí tuệ này có hai điều thanh tịnh, một hành vô ngại tuệ tưởng thanh tịnh, hai nghiêm tịnh chẳng ai có ai chẳng có thể ai đương nổi tướng trí tuệ ấy. Còn có hai thanh tịnh, một trôi sạch phiền não, hai bỏ hết các kiến chấp. Lại nữa, Bồ Tát ấy hiện hành trí tuệ vào tất cả các nơi, đầy đủ thánh minh, hiểu rõ chúng sinh, biết thấu kinh điển. Bồ Tát ấy dùng trí tuệ này, cho dù là thấu triệt, vô sở hữu, nhưng lại vào khắp trần lao, hóa hiện ái dục, sinh trong các loài ở trong các cõi, kiến lập trí tuệ đi khắp quốc độ, đều hiểu rõ cảnh giới, trí tuệ chắc thật chẳng vượt kia đây, cũng chẳng ở trung gian. Tuệ ấy vào khắp thấy cả mười phương vô ngại, dụng thì không che quốc, đến không biên tế, tuệ thấy chắc thật hiểu rõ tất cả các pháp, gốc ngọn, bộ đảng thời tiết đã có thể biết rành chân đế trí tuệ ý nghĩa đến đâu. Không ứng, chẳng ứng, không đồng, không khác, chẳng lười, chẳng lùi, chẳng đôi, chẳng lẽ, thấy các pháp cũng không ứng hợp. Này tộc tánh tử, nếu Bồ Tát thực hành những chủng loại trí tuệ, dùng trí tuệ làm nhà, thì thành phước đường đốc tính danh đức, tột đến đạo pháp an trụ tổng trì, đầy đủ tất cả phân biệt trí biện, đầy đủ sự nghiệp trí tuệ. Đây là Bồ Tát phụng tu trí độ vô cực hành thanh tịnh. Phật giảng dạy lời trên đây xong. Trong Pháp hội có hai vạn hai ngàn người đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, tám ngàn Bồ Tát được vô sinh Pháp nhẫn, năm ngàn tỳ kheo lậu tận ý giải, một vạn thiên tử xa lìa trần cấu, đất Pháp nhãn tịnh. Lúc ấy chư thiên lên tiếng khen rằng, nếu có chúng sinh nào được nghe pháp môn các độ vô cực đạo hành thanh tịnh này, thì được chư Phật thọ ký, huống là người được nghe rồi, thọ trì độc tụng thực hành đã dạy. Phật dạy Bồ Tát Bảo Kế, sao gọi là Phật Đạo Phẩm Pháp Hạnh Thanh Tịnh của Bồ Tát? <clears throat> Bồ Tát tự quán thân mình, biết vốn không có thân. Đây là ý nghĩa hạn chế của thân tôi, do hai sự mà lập chí mình. Một là xét sự hoang uế của thân, hai là quán hạnh thanh tịnh. Sao gọi là hoang uế? Bồ Tát xét thấy thân thể vô thường, chứa đầy vật bất tịnh. Thân này <clears throat> sức mỏng kém yếu, không thể lực, thân này hóa lập như nhà, nghiêng vệt sẹo. Sao gọi là quán tịnh? Bồ, <clears throat> Bồ Tát suy nghĩ rằng, tôi phải dùng thân bất tịnh này, siêng cầu hiểu Pháp không, đắc Pháp thân của thân Như Lai, Pháp thân đồ sổ, đức thân vô hạn vì các chúng sinh mà thể hiện sắc tượng, làm ăn vui và lợi lạc cho tất cả. Bồ Tát quán thân hai sự như vậy để lập ý chí mình. Lại nữa này, tập thánh tử, Bồ Tát quán thân ấy không có thân, rồi được hai pháp thanh tịnh. Một, xét thấy vô thường. Hai, xét vô thường. thân này vô thường chẳng tồn tại bao lâu. Thân này do già bệnh hội họp, tất sẽ phải chết. Đã thấu nghĩa ấy nên chẳng đem thân tạo các tà nghiệp. Vì không tham thân, nên tu pháp yếu, vững bền, thực hành ba pháp vững bền là thân yếu, mạng yếu và tài yếu. Thân này vô thường mà chúng sinh quý trọng, có lợi ích gì thật đáng thương xót. Sao gọi là thân yếu? Thân chẳng phạm ác, khiêm nhường, cung thuận, đảnh lễ, bậc đại trí. Sao gọi là mạng yếu? Quy mạng tam bảo, phụng tu mười đức, sáu độ và bốn đẳng. Sao gọi là tài yếu? Quên mình bố thí cung cấp người nghèo thiếu, thân này chẳng phải sở hữu của ta. Miệng tốt ra lời, phần nhiều có lỗi. Vua nịnh dèm pha, thô tục bất chánh, bỏ hết hành vi ấy chẳng còn phạm quấy nữa. Đã thấy không có thân, nên chẳng bảo trì thọ mạng, dù bị hại cũng chẳng gây tội ác. Hiểu thân này vô thường, là thứ chia lìa nên chẳng phạm lỗi. Tất cả sở hữu đem bố thí không tham tiếc, đã biết không có thân nên được đức lành. Công huân hiểu rõ chẳng thể hạn lượng được. Sao gọi là là hữu thường. Nếu Bồ Tát quán thân, thấy không có thân thì phải nhiếp lấy, giữ gìn, tuệ tâm quán chiếu nhất thiết trí, chẳng trái lời Phật dạy, chẳng mất pháp ngôn, chẳng hư thánh chúng, khuyến hóa nhân dân, ngự trị nhân dân. Đây gọi là hữu thường. Nói là thường vì là vô tận, nói là vô tận chính là vô vi vậy. Cùng đạo, hợp đồng, vô chung, vô thủy, huyền diệu, hàng còn. Đây gọi là vô vi, vô vi ấy là thường. Bồ Tát an trụ nơi ấy, cùng dùng các cội công đức quan sát, thông tuệ đến nơi vô vi, đây gọi là hữu thường. Gọi là thường do vì là không vô tướng vô nguyện, Bồ Tát tu đạo thường phụng hành không, quán vô tướng chẳng chấp vô nguyện, có đủ cả hành tinh tấn, đây gọi là hữu thường. <coughs> Nói là thường, nghĩa là như hư không, tâm Bồ Tát bình đẳng như hư không, không có tư tưởng, phụng hành như thế mới là Bồ Tát. Đây gọi là hữu thường, vô thường chánh chân. Phật dạy Bồ Tát Bảo Kế, Bồ Tát quán thân, thấy vốn không có thân, thì gọi là ý chỉ. Tất cả thân người đều vốn không có. Bởi biết thân không có nên ý không chấp trước, Bồ Tát quán chúng sinh hiện thân tại Phật thân. Nên quán như vậy, nếu thân Như Lai không có các lậu thì thân tôi cũng vậy. Xét nơi các pháp mà phụng hành đạo nghĩa chẳng xa lời Phật dạy, được thân vô lậu mà quán chúng sinh, phân biệt các tướng, dùng thân vô lậu, thanh tịnh vô lậu, bản tế cũng thanh tịnh, dẫn cội đức ấy kiến lập các công hạnh khuyến trợ cội đức cũng không có các lậu, bởi hay kiến lập pháp vô lậu nên có thể an trụ các lậu. Sao gọi là các lậu? Đó là dục lậu, hữu lậu và kiến lậu. Bồ Tát dứt hết dục lậu, dù có sinh ở dục giới cũng đã khai hóa chúng sinh, đa chức hữu lậu, dạo đi trong sinh tử, lãnh thọ các cảnh để giáo thọ nhân dân. Lại kiến lậu là lậu vô minh, mê mối, mê tối. Nơi đây Bồ Tát tinh tấn, chẳng lười, rốt ráo tinh tấn, nhổ sạch nguồn gốc nó. Bồ Tát này nếu quán thân, phụng tu ý, chỉ, vượt khỏi các hành nghiệp chẳng nên làm, từ thỏa xa xưa, rời lìa những uế ác mà ăn trụ tịch tỉnh, đây mới là quán thân, Bồ Tát này không có sở độ, cũng không có sở sinh, không có sở vi, đây mới là quán thân. Bồ Tát này quán thân rồi, chẳng thấy có thân, cũng không có đối tượng quan sát, bỏ niệm tham thân, chẳng chấp tôi hay ta. Đã không có tôi hay ta thì không có sở tham, đã không có sở tham thì không có sở tránh, đã không có sở tránh thì không có hận thù, đã không có hận thù thì được pháp nhẫn. Đã được pháp nhẫn thì không có sở quy, đã không có sở quy thì không có vội vàng, đã không có vội vàng thì không tự cao, tự đại, thì an trụ nơi pháp. Đã an trụ trong pháp thì chẳng hành vi pháp. Người thuận pháp hành thì thường cùng chung với pháp. Người tu đạo pháp thì được pháp từ bi. Đã thọ pháp từ bi thì nghe pháp âm. Đã hành pháp âm thì chẳng nghe âm thanh thế giới. Đã vắng mặt âm thanh thế giới thì được tam muội. Đã được chính thọ thì trí quán sát thật. Đã quán sát thật thì không có sở tưởng, đã không có sở tưởng thì không có sở tác, đã không có sở tác thì không có phi tác. Đã ở nơi các sở tác không có tác, không có phi tác, pháp đạt được chánh chân, thì các pháp bình đẳng. Đã bình đẳng thì các pháp thì đến nhất thiết trí. Đây là Bồ Tát quán thân, biết vốn không có thân để hành ý chỉ. Phật dạy Bồ Tát bảo kế, sao gọi là Bồ Tát ý chỉ nơi đâu lớn Bồ Tát quán sát đau đớn vốn không có đau đớn, đó là ý chỉ. Quán các thống cổ đều thấy chúng sinh, những kẻ đang bị hoạn nạn. <clears throat> Vì họ mà rơi lệ, đầm đìa, thành tựu đại bi, Bồ Tát nghĩ rằng, chúng sinh bị khổ não, nếu được an ổn thì không có đau đớn. Cho nên Bồ Tát vì họ mà dứt trừ tất cả sự nguy hại, cho đến quán sát đau đớn. Biết đau đớn vốn không, Bồ Tát đã thực hiện ý chỉ xong. Vì chúng sinh, Bồ Tát mặc áo giáp đại đức. Trước tự tiêu sạch các hành nghiệp phi pháp nơi thân, cũng chẳng tưởng niệm để diệt trừ thống khổ của mình. Nếu có gặp sự đau khổ, thì hoàn toàn vì tất cả chúng sinh mà sinh lòng đại bi, vì họ thể hiện sự an lạc vĩnh viễn, tiêu trừ hẳn các hoạn nạn. Vì người tham dục khởi lòng đại bi, trước tự trừ tham dục chẳng bị dục tham trói buộc, dù thân bị khổ cũng chẳng lấy làm khó khăn. Vì người sân giận mà phát khởi đại bi, Tự trừ lòng sân giận, quan sát tới sự đau đớn, mà Bồ Tát cũng không cảm nhiễm theo khổ, theo vui. Vì người ngu si mà khởi đại bi, diệt trừ với ngu si của mình, quan sát khổ vui không chấp trước. <coughs> Tiêu trừ các kết xử mà tự do an ổn, nếu bị khổ đau chẳng lấy đó làm lo buồn. Bỏ các hữu vi thì có thể phụng tu, khiến không có khổ vui để phá trừ ngu si. Nếu gặp vui, khổ lạc, thống, thì không tích tụ, nếu gặp hoạn nạn thì rõ thân vô thường, quan sát khổ đau vốn không có ta. Bồ Tát quan sát vui, khổ, tu hành an ổn, quan sát khổ đau vì là bệnh hoạn, thế nên gọi là chẳng vui chẳng khổ. Dù có thấy sự an lạc đều quy về vô thường, còn các sự khổ cũng đều vô ngã. <coughs> Bồ Tát quán vui, khổ, tu hành an ổn, quán đau khổ là bệnh hoạn, vì thế nên gọi là chẳng vui chẳng khổ. Giả sử xem thấy những sự yên vui, thì đều quy về vô thường. Có những sự khổ thì quán nơi người khổ là chẳng khổ, chẳng vui, cũng là vô ngã. Bồ Tát nếu thấy các sự yên vui, thì biết rõ tất cả vốn là không yên. Quan sát đau đớn, biết đau đớn không có gốc. Nó vừa sinh khởi thì liền chất diệt. Biết rõ các pháp không thể lâu dài. Xét nơi vạn vật như ngọn lửa, sinh rồi bỗng tắt. Xem tất cả các pháp sinh ra như bóng. Nó từ đâu đến mà liền tan mất. Quán nguồn gốc các pháp như nhìn Bàn tay từ đâu đến rồi đi đến đâu, liền biết nó không từ đâu lại, đi không chỗ đến. Do quán các pháp như vậy nên chẳng bị trói buộc, mà thấy tất cả hoàn toàn chân thật tịch diệt. Do đây mà thành đạo cũng không có sở đắc, chẳng còn thoái thất. Tại sao? <coughs> Bởi có thể thấy được tất cả chúng sinh căn bản sinh khởi mà cầu tịch diệt, chứ chẳng vì thân mình mà cầu tịch diệt. Đây là Đại Bồ Tát thiện quyền phương tiện Dùng đại bi quán sát đau đớn, biết rõ không có đau đớn, thực hành ý chỉ tiêu trừ các kiến chấp, biết rõ nơi đây, chẳng lấy sự diệt trừ các đau đớn vượt qua ba cõi mà thủ chứng chân tế. Bồ Tát này quan sát những căn bản Phật dạy về sự đau đớn, sẽ hiểu thấu các sự đau đớn và tịch mặt điềm đạm, vốn không có sở hữu cũng không bị khổ hoạn, vĩnh viễn không bị khổ hoạn, các pháp đều không, xa rời cái ta cái tôi, thấy luôn thấy các pháp hội họp đều nương nơi duyên, đều không có chủ, cũng không có cái ta, cái tôi. Bỏ các sở kiến không có nuôi lớn, Bồ Tát quán sát như vậy thì thấy chân đế, nhân duyên hội họp đều không chỗ đắc. Đã chẳng thể nắm bắt thì quan sát đúng như nợ, rỗng không của nhân duyên. <clears throat> Thế thì các pháp kiến lập từ đó cũng rỗng không. Đã đặt nghĩa không rồi, liền là quán đau đớn, cũng không đau đớn. Đấy là thực hành ý chỉ vậy. Vì đó là thân tịch mịch đạm bạc, vì đó là tuyển rạch trí tuệ của các nghĩa thánh đạo. Đức Phật dạy, này tộc thánh tử, Bồ Tát quán rõ tâm, vốn vô tâm. Vì thực hành ý chỉ, Bồ Tát lập đạo tâm để đắc lập tâm. Đã được lập tâm thì dùng trí ý tuệ của mình mà tìm nguồn gốc của tâm. Bồ Tát chẳng thấy ở bên trong tâm chẳng thấy ở bên ngoài tâm, chẳng ăn trụ bên trong và bên ngoài. Xét căn bản của tâm ấy chẳng thấy năm ấm, không có các đại chủng, không có các căn. Tâm Bồ Tát liền tịch định, tìm chỗ tịch định từ đâu khởi lên. Bồ Tát lại suy nghĩ, hệ tâm khởi thì duyên khởi, rồi lại suy nghĩ, tâm ấy khác hay nhân duyên khác. Liền tự hiểu rằng, giả sử nhân duyên khác, tâm ấy khác thì có hai tâm. Giả sử nhân duyên là tâm và tâm là nhân duyên, nếu như vậy thì tâm đạo chẳng thấy được tâm. Người chấp nơi tâm chẳng phải là thấy tâm. Ví như bụi ở trong hư không, vốn đều là hư giả. Cũng vậy như dùng dao bén cắt tay thì bị đau, khi vết thương lành không còn thấy đau nữa. Cũng vậy tâm chẳng thấy tâm, cái mà tâm thấy ấy là không chỗ bị thấy. Nên quá như vậy, chỗ tâm an trụ cũng chẳng sinh tội, chẳng thấy đoạn diệt cũng chẳng nghĩ là thường còn, cũng không có thân, thể thân thể như tường vách, nhân duyên chẳng xa loạn, chẳng rời, chẳng một, chẳng khác, đây là tâm vậy. Dình tâm như vậy, do Pháp mà tâm động, tâm không có sở trụ, cũng không có sở hành, tâm chẳng thể thấy, tâm tướng tự nhiên. Hiểu rõ như vậy thì chẳng rời sở kiến mà tâm vắng bạc biết rõ không có bản tánh. Đây là Bồ Tát quán tâm, không có tâm làm ý chỉ, lại nữa này tập tánh tử, nếu tâm không sinh khởi thì không thấy tâm, không thấy tâm thì không ý tưởng tồn tại, dù ứng hay không ứng cũng không khinh mạng. Bồ Tát liền không phóng dật, đây là quán tâm, Bồ Tát biết tâm vốn không vì thực hiện ý chỉ. Lại như tâm không có sắc, không nhân duyên hòa hợp ấy và các biện tài cũng đồng như vậy, đức vốn không có sắc. Nhân tâm vô vi, đức cũng không có sắc, Đạo tâm được quan sát cũng không có sắc. Nếu đạo tâm và trợ đạo không có hình sắc, thì đạo cũng như vậy đều không sở hữu. Vì thế nên nói rằng, như tâm ấy, các hành cũng như thế. Cũng như nếu xét khuyến trợ đạo, thì đạo tâm, nhân tâm ấy, vốn thanh tịnh cũng lại như đạo. Đạo tâm vốn thanh tịnh, tất cả các pháp cũng như vậy. Hiểu rõ, như hiểu rõ tâm ấy nên hoàn toàn đi vào. Đây là Bồ Tát quán tâm, không có tâm làm ý chỉ. Các khổ hoạn phiền não chưa hề dừng nghỉ, như khỉ vượng, như dòng nước sông chảy xiết, cũng như ngọn đèn dầu ánh sáng tỏa ra, bỗng chiếu đến chỗ xa, không có hình tướng mà dễ thoái chuyển, tham lam, các cõi, bị xấu căn làm hại, dùng làm nhà cửa, giây lát biến hoại bỗng tan đi hết, tâm không có nơi chỗ mà riêng mình du hành. Không có vững thực, cũng không chẳng thật, vắng lặng riêng mình quan sát, đây gọi là quán tâm không có tâm, ý chỉ thanh tịnh. <clears throat> tâm được trí tuệ, pháp giới của tâm, là chỗ ở của trí tuệ. Sự sáng ấy vốn thanh tịnh sạch sẽ, không ô uế. Biết tâm chân thật, tâm rõ hiện tại, mắt chỗ được thấy, tâm pháp bình đẳng, trí tuệ cũng như tâm, ba đời tâm bình đẳng. Đã được bình đẳng thì biết tâm tuệ chân thật tự nhiên, không hộ, không trì, không thể thấy được. Đây gọi là quán tâm, không có tâm làm ý chỉ. Nếu tâm vốn thanh tịnh thì nó là tánh tự nhiên. Tâm vốn thanh tịnh thì đó tâm chúng sinh. Vì tâm thanh tịnh mà khai hóa nhân dân. Vì họ thuyết pháp để họ hiểu biết có tánh tự nhiên của tâm mình. Tâm đã tự nhiên, tất cả chúng sinh cũng đều tự nhiên. Nếu hay phân biệt tâm như vậy thì thấy tâm tướng họ mà vì họ thuyết pháp. Như tâm tướng tự nhiên, chúng sinh tâm tướng tự nhiên như vậy. Nếu hay đạt tâm tướng ấy thì hay vì họ mà thuyết pháp. Tâm mình không thì tâm chúng sinh cũng không. Mình hiểu không mà vì họ thuyết pháp. Chế ngự tâm mình bình đẳng thì có thể bình đẳng chế ngự họ mà vì họ thuyết pháp. Thân mình bình đẳng, tâm mình đã bình đẳng thì bình đẳng chúng sinh. Đã bình đẳng chúng sinh thì bình đẳng các pháp, đã bình đẳng các pháp thì bình đẳng chư Phật. Hiểu chân đế này thì chẳng khiến tâm mình rời lìa tâm dục, mà chẳng ở nơi dục. Tâm đã dừng dứt rồi, thì vào pháp giới đến nơi tự nhiên, tâm vô sở trụ nơi ở nơi pháp không động. Đây gọi là Bồ Tát quán tâm không có tâm, ý chỉ thanh tịnh. <clears throat> Phật dạy Bồ Tát bảo kế, này tập thánh tử, Bồ Tát quán pháp biết pháp vốn không, đây là thực hành ý chỉ. Bồ Tát nghĩ rằng pháp khởi thì khởi, pháp diệt thì diệt, xét nơi gốc ngọn cũng không có thân ta, không có nhân, thọ mạng, chúng sinh, sinh, già, bệnh, chết, cũng không có khuynh hướng diệt mất trong các pháp ấy, trong các các pháp hợp hội, vì nó hợp hội mà tạo thành quán tánh. Nếu không có duyên hợp hội thì không có pháp ấy. Từ nói quen thích ấy làm nhân, mà có duyên hội họp. Do vậy sinh khởi gốc lành cùng gốc dữ, rồi rồi quy về vô thường, không có duyên hội họp, cũng chẳng từ không có quen ưa mà khởi các pháp. Bồ Tát Quán hiểu rõ các pháp như vậy, thấy chỗ quy về cũng không chỗ có, là không vô tướng vô nguyện, chỗ làm công đức và không công đức, các việc làm ấy đều như ảo huyễn, vô thường, phải hành tinh tấn. Nếu Bồ Tát hưng khởi nhân duyên, thì có 10 điều vô ngại cực độ tuân hành, nếu trừ diệt nhân duyên, chỉ nguyện Bồ Tát đặt trong Đại Pháp, thế nào gọi là thanh tịnh mười thân không cấu uế? một Thân thanh tịnh không có cấu uế đủ các tướng tốt. hai Vô kiến đảnh tướng siêu độ tất cả những sự xâm hại, ý chí và phẩm tính thanh tịnh, có đủ mười sự, nội tâm thanh tịnh đầy đủ chánh hạnh. 3. 60 ức âm thanh, từ miệng nói ra làm vui đẹp các chúng sinh. 4. Tâm thường nhân tự thương xót tất cả, không hề làm tổn hại. 5. Ý thường tại định, không hề tán loạn, biện tài thanh tịnh. Phàm có giảng thuyết đều đúng pháp, đúng nghĩa, biện tài vô tận. 6. Đại từ thanh tịnh khuyến hóa chúng sinh, khi tất cả đều tất cảnh niết bàn. 7. Đại bi thanh tịnh vô lượng số kiếp, chẳng chán sinh tử. 8. Thanh tịnh 10 trí lực, hiểu rõ căn tánh ý niệm của chúng sinh, đều riêng biệt chẳng đồng. 9. Thanh tịnh không sợ hãi phân biệt chấp trì, vô ương số pháp, chúng sinh tích tụ muốn đủ pháp bất cộng của chư Phật. 10. Trí tuệ biết ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, vô ngại, pháp thanh tịnh của chư Phật có thể ứng dụng tự tại vì quy hướng thánh tuệ. Đây là 10 điều Bồ Tát đã được mười hạnh đại pháp vi diệu cứu cánh, vô ngại rồi. Xứng lượng tư duy chẳng hề mỏi nhèm, tích tập công huân mà chẳng hư mất, xa vào hạnh vô đức, luôn ân cần tinh tấn. Sao gọi là các pháp căn nguyên bản lai, khiến không có xứ sở? <coughs> Vượt khỏi sở trụ các tích tập trần lao. Để hiểu rõ vạn vật, tất cả đều vô thường, thì có thể thành vô thường tham muội Người được chính định này chẳng đời tham muội theo bản nguyện của mình, thể hiện thọ sinh. Đến có chỗ sở nhập mà lại xuất sinh, dùng các hạnh công đức tuyên thuyết khai hóa các chúng sinh. Đây là Đại Bồ Tát thiện quyền phương tiện, diễn thuyết kinh điển một cách toàn diện, quán các pháp thấu biết không có pháp làm ý chỉ. Còn có người tuân theo kinh điển tu hành hết sức chính xác, nếu ai hiểu rõ pháp đạo phẩm, thì chẳng làm các sự lành, chẳng thấy có thường, cũng không chấp trước, chẳng trừ các pháp ác, đạo tâm hiểu rõ chẳng dứt, cũng chẳng chấp có thường, chẳng đọa đoạn diệt. Nếu có Bồ Tát dứt bỏ các sự chấp thường, chấp đoạn, giữ lòng bình đẳng vô sở trụ mà ở trung gian, sao gọi là trung gian? Không khởi niệm, trừ hết vô minh, đây gọi là trung gian. <coughs> không có giáo hóa, không có dạy truyền, không có ngôn, không có thuyết, đây gọi là trung gian. Nói tóm lại, vô minh, hành, thức, danh sắc, xấu nhập, xúc, thống, ái, thủ hữu, sinh, lão, bệnh tử, ưu bi, khổ hoạn, đều đã trừ hết, đây gọi là trung gian. Người an trụ trung gian, không bị sai khiến, cũng không có kẻ sai khiến. Xét sở hữu thì không có giáo lệnh, không có dạy truyền, xét gốc ngọn thì không thể biết được. Không có xứ sở, chẳng nắm bắt được, thì không chỗ chấp lấy. Tịch mịch, đạm bạc, bỗng nhiên dứt bạc, đây gọi là trung gian. Này tộc thánh tử, <clears throat> vì như tiếng vang không có xứ sở. Người thấy chân đế thì rớt vào nơi chân ngụy. Trung gian đây không có ngôn, không có thuyết, không có quan điểm, cũng không có xứ sở. Này tộc tánh tử, do hưng phát là việc của tức và sắc cùng giáo lệnh, nhân do hợp thành là từ hai chuyên đối đãi Trung gian ấy là không có giáo lệnh, không có ngôn tuyết, đây gọi là trung gian. Nhân duyên hợp thành chẳng còn nghĩa lý, nghĩa lý ấy chẳng thể nắm bắt, chẳng thể nắm bắt ấy là chẳng trùm lai, chẳng trùng lai ấy gọi là trung gian. Là người quán ngã thì rõ vô ngã, nơi đây tịch diệt đối với ngã là và vô ngã, tự nhiên thanh tịnh, đây gọi là trung gian. <clears throat> quán nhân thọ mạng, đối với nhân thọ mạng mà không có sở kiến thanh tịnh tự nhiên, đây gọi là trung gian. Đối với tưởng và vô tưởng, mà không có tưởng vui, đây gọi là trung gian. Những sự sở đắc điên đảo được hưng khởi mà không có sở hữu, đây gọi là trung gian. Hư vọng ngu si và giáo thuyết chí thành đều chẳng có được, đây gọi là trung gian. Bờ đây bờ kia tiêu hóa thân mình không để có chỗ dính mắt, hữu vi, vô vi, chẳng hành, chẳng tập, đây gọi là trung gian. Xa trừ sinh tử mà đến Niết Bàn đều không có ngôn giáo, đây là ở trung gian. <clears throat> Này tập tánh tử, người quán sát Pháp, biết Pháp vốn không có ý làm tạo tác sự ý chỉ, chẳng hoại Pháp giới, tâm ý tự nhiên mà đắc ý chỉ. Và Pháp giới hiểu rõ các Pháp, quan Pháp giới ấy cùng với nhân, nhân giới, nơi Pháp giới kia cũng không hư hoại, chẳng hư nhân giới. Pháp giới và nhân giới, hai sự ấy đồng như hư không giới. Bồ Tát này dùng một giới mà thấy khắp các Pháp, dùng tuệ nhãn mà thấy tức Bồ Tát vận dụng được phép quán pháp giới của Phật. <clears throat> Giả dụ có người không chọn lựa Pháp, kẻ ấy sẽ không thấy, vì dù các Pháp có nhiều bao nhiêu cũng đều không có gốc, cho nên dù bao nhiêu cũng không thấy. Nếu do quán Pháp mà thấy vốn có vốn không có, thì chẳng phải nhục nhãn thấy, chẳng phải thiên nhãn thấy, chẳng phải tuệ nhãn thấy. Vì sao? Vì nhãn ấy rời liệt phân biệt. Chẳng phải nhục nhãn thấy thì nhãn ấy chẳng rơi vào hành sinh tử. Chẳng phải thiên nhãn thấy thì chẳng dùng nhãn ấy hành nơi phóng dật. Chẳng phải tuệ nhãn thấy thì quán pháp rõ pháp vốn không có. Hoàn toàn thấy các pháp không có xứ sở. Pháp không có sở trụ. Đã thấy các pháp không có sở trụ thì thực hành ý nghĩa của pháp. Thực hành pháp như vậy thì chẳng trái mất thể nguyện xa xưa. Đây là Bồ Tát tùy thuận lời Phật dạy mà tự lập ý, quán sát các pháp thâm diệu chẳng bỏ tâm vô tượng Bồ Đề. Đây là Bồ Tát quán vốn không có pháp, ý chỉ hành thanh tịnh. Phật dạy Bồ Tát bảo kế. Đây là bốn ý chỉ hành bốn tinh tấn. Những gì là bốn? Một quán thân không có thân, trừ bỏ chấp kiến điên đảo, thấy có thật, bất tịnh cho là tịnh. Hai quán đau đớn không có đau đớn, trừ bỏ tượng điên đảo cho là khổ là vui. Ba quán tâm không có tâm, trừ tượng chấp vô thường cho là thường, Bốn quán pháp không có pháp. Trừ tưởng không ngã cho là có ngã. Với bốn điên đảo này mà tu bình đẳng thì không có chấp trước. Bồ Tát nếu có thể tu hành bình đẳng thì có thể thanh tịnh tất cả công hạnh. Bồ Tát phụng hành công hạnh bình đẳng thanh tịnh ví dụ này thì đến pháp nhẫn được gọi là bốn ý đoạn pháp nhẫn. Sao gọi là ý đoạn? Hành giả thanh tịnh giảng thuyết đạo Pháp, do đây tự nhiên tùy thuận thiện, chẳng theo gốc ác, chẳng phát sinh lỗi lầm. Những mầm móng của gốc ác chưa sinh thì chẳng cho sinh khởi. Vì tu tinh tấn nên những ác ngôn sinh ra, sự vi pháp, liền dứt diệt. Vì tu tinh tấn nên các sự thiện đúng pháp được khuyến khích phát sinh. Những pháp lành đã khởi thì càng thêm tinh tấn, làm cho viên mãn, chẳng để quên mất. là nữa, Bồ Tát vốn tu tịnh nghiệp, hay tự kiềm chế giữ gìn chẳng để mất pháp lành, được an trụ tự tại, lần lần tăng trưởng hiện dương thiện pháp, thiện pháp đã hơn thành rồi thì chẳng còn quên mất. Bồ Tát này tu hành thanh tịnh bốn ý đoạn ấy đầy đủ Bồ Tát hạnh, tâm được tự tại tinh tấn chẳng loạn, thanh tịnh bố cấu chẳng trái với trí tuệ Phật, thuận theo đạo giáo thực hành đại bi, tâm tâm thế nhau, sang nơi sở niệm chẳng mất tinh tấn đã hiện hành bình đẳng. Đây gọi là được ý đoạn. Vì sao? Vì từ nơi bình đẳng an lành chẳng còn đối kháng và từ bỏ các tà ác. Do nơi an lành chẳng theo tà ác, bèn được ý đoạn bình đẳng tam muội. Đã được tam muội rồi thì gọi là bốn ý đoạn bình đẳng. Phật Bảo Bồ Tát bảo kế, nếu hay tu hành bốn ý đoạn ấy thì có thể phụng hành đầy đủ bốn thần túc, dứt trừ tham dục, phụng hành tinh tấn thì làm cho đạo tâm tịch tỉnh, không nhiễm uế, ít suy tư, là bỏ phi pháp rồi thì được khinh an, thành tựu đại bi. Tinh tấn khinh an, được phương tiện thiện xảo, do đây mà thành bốn thân túc. Thân tấn vào ngôi nhà đạo Pháp được bốn tự tại. chẳng gì là bốn tự tại? Một thọ mạng tự tại, Bồ Tát này đã được thọ mạng lâu dài. Vì thọ đã vô hạn nên ở trong đoạn mạng mà đầy đủ vô lượng thọ, khuyến hóa chúng sinh nghe Pháp quán sát. Hoặc với người nhàm chán thì hiện đoạn mạng cho họ các ngưỡng chánh Pháp. Ân cần cầu học Bồ Tát này sinh chỗ nào, hoặc trên trời hoặc nhân gian, đều được tự tại trong thỏa mãn của mình. hai Thân khẩu tự tại. Bồ Tát này thân khẩu như ý, tâm chẳng dựa nơi thân, tùy ý hiện hình dung mạo sắc tượng. Vì chúng sinh có các loại oai nghi lễ tiết, thân có số tốt dài ngắn lành dữ. Bồ Tát này nhập chánh định, tư duy dùng luật nghi nào có thể khai hóa họ. Theo đó Bồ Tát biến hiện hình mạo thành các tướng trạng, ngồi đứng tới lui, trong khoảnh khắc tác ý, Bồ Tát này hóa hiện đủ tất cả nhân sĩ, thân hình nhan sắc đồng loại với họ, rồi vì họ mà thuyết pháp. <clears throat> ba thuyết pháp tự tại, Bồ Tát này ở trong ba cõi, nắm giữ chánh pháp độ đời, chẳng làm pháp thế tục, dù tùy theo tập tục, biến hiện các sự cảnh, mà chẳng xa rời trí tuệ độ đời. Mà cũng không lầm lỗi, luôn hợp với đạo, thâm áo, trí tuệ vô ngại, hoặc tại cõi trời, hoặc tại nhân gian, Quy tắc này tùy theo ngữ ngôn của mọi loài, làm cho vô số chúng sinh thuận hoàn toàn theo luật giáo, để được khỏe như chỗ nguyện cầu. 4. Cõi nước tự tại, Bồ Tát này tâm đã được tự tại rồi. Giúp bao nhiêu biển lớn trong tâm thiên đại thiên thế giới hợp vào trong một biển lớn, cũng không có qua lại để biến hóa, để bao nhiêu núi tu di lập làm một núi, mà tất cả trời tứ thiên vương, trời đau lợi đều chẳng hay biết. Sự hợp tan qua lại ấy, hoặc hiện rừng cây, hoặc hiện lửa nước, đầy cả hư không, hoặc hiện các thứ cho báu, tôi ý kiến lập phương tiện cứu độ chúng sinh. Công việc xong rồi, thoạt nhiên hoàn lại như cũ. Này bảo kế, Bồ Tát ấy dùng bốn hạnh thần túc để tự tụ tập, cùng chư Phật mười phương chung làm công luận, ngồi đứng kinh hành không rời bên Phật, đồng thời cùng Phạm Vương đã thích Tứ Thiên Vương, các trời rồng, quỷ thần, Cả Đắc Bà, Atula, Ca Lô La, Khẩn Đa La, Ma hồ La Già, Nhân và Phi Nhân, tất cả mọi loài chúng sinh, luận đàm, thuyết pháp, đứng ngồi đến đi, vì sao vị Bồ Tát này? Thần túc vi diệu, tự tại quảng đại, vô lượng. Vị Bồ Tát từ xa xưa tu hành pháp lành, không hề kém khuyết, nên được như vậy. <clears throat> sao gọi là tu thần túc? Bồ Tát ấy từ xa xưa tu hành pháp lành, coi nhẹ thân mình, cung kính bậc tôn trưởng, phùng thờ hầu hạ, chẳng biết mỏi nhèm, khiêm ti hạ ý, chẳng có lòng tự đại tự cao, miệng luôn nói lời lành, làm vui đẹp mọi người, yêu, kính yêu tất cả, cúi đầu tự quy. Đầy đủ lễ tiết, ngôn hạnh tương xứng, lòng dạ mềm mỏng, không kêu không hãnh diện, không có ác ý, ác, ác ý. Luôn luôn khiêm cung, điều phục tâm ý, lắng nghe và thừa nhận lời tôn trưởng, tuần giáo quỳ lạy, giữ lòng mềm dịu, chế ngự, ý, chí, tinh tấn tu hành chưa hề rời bỏ, Bồ Tát này đầy đủ lễ tiết oai nghi đúng chính giới hành tướng khác người, lòng chẳng biến lùi khinh mạng, cũng chẳng phóng dật, cũng chẳng thuần theo tâm niệm tham dục sân khỏe ngu si, dứt trừ đây rồi thì không có tham lam tật đố, tham của, tham ăn, tự hết. Tịch tỉnh vô sinh, bệnh tật tiêu lành, các cái chướng, năm ấm, gánh nặng đều dứt khỏi, đem ân tuệ ban bố cho chúng sinh, làm cầu làm đò, dùng thiên lớn đưa tất cả chúng sinh qua khỏi dòng nước sâu rộng, theo cơ khai hóa chúng sinh, Kẻ loạn làm cho chánh, kẻ rối làm cho định, kẻ vậy làm cho ngay, kẻ hủy bán thì cười. Chẳng ngại, chẳng nghịch cảnh, giải quyết hồ nghi, nói điều hay lạ, trấn an dao động, thương cứu mọi loài, giác ngộ kẻ mê. Cố quý đem bố thí về sau không hối tiếc, giúp đỡ chúng sinh khuyến khích đạo tâm. <coughs> Bồ Tát này nếu thấy có người tích lũy của công đức, thì thấy họ mà vui mừng, chứ hề tự khen, tự an. Thấy người được an thì mừng rỡ, khen ngợi. Bồ Tát này nuôi dưỡng sự trí túc một cách dễ dàng, chẳng mong lợi lộc của người khác. Bồ Tát này ưa thích xuất gia, khuyên người khác xuất gia tu học đại từ, đại dũng. Đạo tâm kiên cố, kẻ oán người thân đều bình đẳng như hư không. Thấy người nhọc mệt thì sắp đặt xe cộ. <coughs> Thượng mang sự không sợ hãi ban cho chúng sinh. Bồ Tát này thấy bậc học vấn thì kính như Phật, thấy người chưa học thì chẳng kính mạng, thấy người thiếu thốn thì ban cho của cải nghề nghiệp, người tật bệnh thì cấp cho thuốc men để cứu mạng họ, người cứu hộ thì hiếu thuận để báo ân. Thấy người giữ giới, từ tu thì cúng dường phụng sự chẳng để trái ý, thấy kẻ không cung cách thì khuyến họ, khuyến hóa họ vượt qua thế tục, Bồ Tát này đi đến đâu đều chẳng phạm lỗi ác, không hề nhiễm thế sự, thường phụng hành các công đức. Bồ Tát này tu các thần túc với diệu quảng đại, chẳng lui, chẳng mất, cho đến khi thành Phật. Đây là Bồ Tát thần túc hành thanh tịnh.